vì ai em muốn nắm tay anh đấy bước theo một ngày ta cuốn như xa lạ năm tuổi xuân ta bên nhau bao mộng mơ anh xin gửi lại em hết những ký ta bên nhau có mộng mơ anh xin gửi lại em hết những kỷ niệm phần duyên chưa tới nên nên xa nhau thôi ngu dốt vì ai em muốn nắm tay anh đấy bước theo một ngày ta cuốn như xa lạ năm tuổi xuân ta bên nhau có mộng mơ anh xin gửi lại em hết những kỷ niệm sẽ đôi chúng ta ra làm hai tháng ngày mong mơ năm xưa nay đâu còn giờ theo bước ai em về nơi xưa